Xin chào tất cả các bác và đến với cái video này em xin phép giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu hoàn toàn không tăng tích và dành riêng cho các bác tay cái khi đi chơi tài xỉu bịp tại các sòng sới các bác có thể lắp tài xỉu theo ý muốn của mình và bác nào mà đã sở hữu cái, những cái bộ hột tài xỉu mà bên cơ sở sơn tài xỉu bên em làm để dành riêng cho tay cái đi lắp hoàn toàn không tăng lắp theo ý muốn rồi thì các bác cũng đã biết được cái độ hiệu quả mà nó mang lại rồi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 nam chấm không hít em sẽ dọi đèn dọi đèn thì em đảm bảo với các bác là bộ hột tài xỉu cây này trong vắt luôn trong đẹp luôn đây Coi nhìn này đó này một 100 không một vết gợn luôn được chưa về nước muối thì à, em à, xin khất vì thời lượng video nó cũng có hạn bây giờ em sẽ giới thiệu qua với các bác về cái bộ hột tài xỉu cây này để cho các bác hiểu hơn các bác nhìn này bác nào mà nhìn tinh thì các bác cũng đã thấy được cái mắt của bộ hột tài xỉu cây này nó khác với cái nút của bộ hột tài xỉu thường đúng không ạ đây em để so sánh luôn hai hột loại hột cho các bác xem đây các bác nhìn này đó được chưa các bác phải phân biệt được hột tài xỉu cây là nó làm từ cây và hoàn toàn là do bên cơ sở sơn tài xỉu bên em tự mài từ cây ra chứ không phải nó là cái hột 14 ly mà bo xuống 13 ly nhé các bác nhá hộp 14 mà bo xuống 13 ly thì cái nút này nó sẽ không được đều nút to nút nhỏ còn đây các bác nhìn này được chưa đó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 tài này xỉu này tài này đó hột đi đều chén tài chén xỉu đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc giữ tài cho các bác bây giờ nó đẳng tài em lắc giữ tài này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này đó đang ở tay đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc nó xuống xỉu này đó xuống xỉu đó thấy sao ạ hột đi rất là khôn lắc lên tài xuống xỉu hay giữ tài giữ xỉu rất là dễ vừa rồi em đã giữ tài cho các bác rồi còn cái phần giữ xỉu nó cũng sẽ giống giữ tài các bác nào mà sở hữu được cái bộ hột tài xỉu cây này em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để làm sao các bác có thể lắc bộ hột đi theo ý muốn của mình